à không hello, không phải sammy nước nha bạn nha sammy nước nha không phải sammy đào nha vô à. duyên núp cái gì mà núp đập đầu bây giờ nghĩ sao vậy đây xin giới thiệu với sam với lại những bạn fan đang xem video thì hiện tại chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù trời ơi nhìn hấp dẫn không đây chính là nhà tù à, và nhiệm vụ Đúng rồi, và nhiệm vụ của Sammy và mình đó chính là sẽ phải thoát ra khỏi cái nhà tù này bằng cách là sẽ phá hủy những cái bức tường có khuôn mặt của Sam nè, đó để mình đi qua bên kia. Trời ơi, cái nhà tù gì ác dữ vậy, mặt tôi đẹp này mà để trong nhà tù là sao? Hả?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 Let's go! Rồi thì ok Đầu tiên nhiệm vụ của chúng ta là phải phá cái bức tường đầu tiên nè các bạn ơi Và cái bức tường này á thì mình thấy là bức tường dễ thương quá à. Mình không muốn đập tí nào luôn các bạn Nhưng mà thôi muốn thoát khỏi nhà tù mình phải đập thôi Và ở chỗ này á nó để chúng ta hai món đồ Để chúng ta có thể phá hủy cái à, cái bức tường này để mình xem coi Bên này là dạ. một cái cúp gỗ À Còn ở bên này là cái gì đây Ủa một con búp bê Ủa Ủa là sao Có nghĩa là tôi phải chọn một trong hai thứ để tôi có thể phá vỡ bức tường này Mà mấy bạn bạn làm như tôi nướp lắm vậy á Trời ơi Giữa cây cúp với con búp bê thì cái nào đào nhanh hơn ai chẳng biết đúng không Đúng không Sam Đúng, đúng không? rồi đúng rồi Đúng rồi Bởi vậy cho nên chúng ta phải dùng con búp bê để đập thôi Để tôi đập nè Điên dạ. nè trời ơi à? trời làm tưởng thông minh lắm hóa ra là trời ơi trời đây nè Cái gì ta đã dùng cây cúp vào vô ai búp bê Ôi tại gì á là tôi muốn dùng búp bê cho nhẹ nhàng mà ok không sao không thích thôi tôi dùng cái cấp luôn ok lấy cái cấp nè ông cầm búp bê đập đầu vô cái tường mới thấy ghê <laughs> nhẹ nhàng đây tôi đào nè ờ. à. <laughs> trời ơi thôi không sao sam cái cái cái này chỉ là một bức tường thôi mà không sao cả trời ơi cái mặt của tôi nó đó. nó đứt kìa rồi ok, nếu các bạn nào muốn mình làm thêm là bức tường khuôn mặt của Mr. Dịch, Kairon hay là Simmy hay là Camui nữa nhớ bình luận xuống bên dưới mình sẽ làm tiếp nha. Còn bây giờ <laughs> sẽ là ờ, bức tường khuôn mặt của sao Em tôi tôi đạo mặt tôi, tôi cảm giác buồn quá Phong ơi, tiền đứt vậy, buồn Không, đâu sao đâu. Trời cái này chỉ là bức hình thôi chứ Sam ngoài đời ờ, ở ngoài đời vẫn xinh như thường. Đó rồi mình đi qua nè. Coi đi qua bên tiếp theo là gì đây? Ủa cái gì vậy? Dục cái cúp nè. Thôi thôi ở bên đây tôi là gai là bảy gai trời ơi gì với mấy trò con nít cái này à? tôi qua cái một nè sam coi nữa nè ai ai cái gì vậy sam sao bà quýnh tôi đập tôi tôi tôi đập con mũi chân ông á tại vô duyên của mình thì bà quýnh tôi đâu bây giờ bà bà bà đi qua trước đi tôi đợi cho bà qua trước nè tôi là tôi đi nhẹ nhàng lắm rồi giờ à! đó nhẹ nhàng không nhẹ nhàng không không dở rồi mà ai biểu đánh nhau ai biểu bà quýnh tôi trước chi đây đây nhẹ nhàng từ từ đi qua nè nè sam đi sau lưng tôi nè đó thấy không ai dạ. ai quá ai lỡ lỡ chúng có cái thôi mà chứ có nhiêu đâu đó đi qua đi qua trời ơi cái ừ. này <laughs> vậy ấy da ấy da thôi mệt quá thôi mệt quá tôi đi nhanh luôn cho nó nhanh ấy da rồi rồi tôi qua luôn rồi nè trời ơi thiệt luôn á cái ờ. này khó chịu thôi mình đi nhanh luôn đi sam kể luôn đây đây đây đi nhanh em nó đi nhanh điện nó chậm rồi tiếp theo ở bên đây ui lại là một cái cúp còn ở bên kia là một cái khối rubik, ồ oh. vậy thì bây giờ chơi không vậy bây giờ chúng ta à, sẽ tiếp tục chọn tiếp thôi mà hồi nãy Sammy mới đánh mình cho nên bây giờ mình đã thông minh ra rồi các bạn ạ à. mình sẽ chọn cái cúp luôn à, <laughs> bây giờ mới đồng nào đúng không tôi đánh cây ông tịnh đó đúng không mà chịu khùng khùng đúng không <laughs> tôi chỉ tính là chọc mấy bạn fan thôi cha chẳng biết là cái cây cúp nó đập nhanh hơn đây coi nè đạo nè thiệt Ủa, đúng không tôi, tôi, tôi, tôi, À, dạ. ủa đâu à đúng rồi bức tường nó lấy hình khác nữa bạn ơi nhưng mà cái hình này <laughs> sao nhìn mặt sam hài vậy sao miệng tôi bự vậy để miệng tôi nhỏ mà sao miệng tôi bự vậy trời ơi sao tôi trời ơi thôi cái này à, mình cho sam tự đập đi đó nè sam thử tự đập đi trời ơi nhìn nhân cắt vậy bạn <laughs> không tôi thấy dễ thương mà giờ sam có biết thành con tóc thì tôi vẫn thương hiểu không đó thật thật không ê hai lớp này trời ơi đúng rồi luôn á rồi đào ra đào ra ui hai lớp luôn hả Ôi cái này đào hơi lâu quá nha. Hình như là hình như nâng cấp nó bông càng xấu càng mạnh lắm không? <laughs> Tập đẹp kìa. <laughs> Sức mạnh dữ không? Đó, đâu đùa. Rồi đây. Ủa, sao Ủa? vậy? Ba lớp luôn. Trời ơi, nhiều thật sự Ôi. luôn á. Cố lên sao ơi, Sam ơi, cố lên sắp xong rồi. Cố lên hình như là chỉ có ba lớp thôi à. ngồi Ủa? đây, đây ba lớp, ba lớp đây rồi rồi ơi tôi tôi ở bên đây mà tôi thấy cái hình ở bên kia của sam luôn kìa trời cái hình này có bộ giấy hương hơn nè nhanh nhanh lên sam đây qua thử nè ui bắt cua ê ông cho ông cho ê ông đang bắt cua trên cái đầu của tôi không cho không cho nhảy ủa Ôi. à chỗ này là mình sẽ phải bắt cua bên kia ấy nhưng mà vậy tôi sẽ đạp vô mặt sam á vô gì không được bây giờ ông bơi qua lava tôi không cho ủa gì kỳ vậy tôi bơi qua la tôi chết sao trời tàu lao ơi mà sam bà nhìn sau lưng bà kìa có mấy bức hình bà dễ thương ghê luôn á à. đúng dễ thương luôn các bạn nhìn sam tóc đen nhìn đúng dễ thương ok thôi tôi xin phép nha tôi nhảy qua nè đó đạp vô mặt nè đạp vô mặt nè đạp vô, tôi đạp đâu ông là tôi đạp Ây đâu giờ ông đã đâu trời ơi luôn à cái này ờ, này bắt mình phải làm vậy mà tôi muốn đâu trời trời đâu mình qua bên đây là mình phải sử dụng cái vũ khí khác ủa bên này là gì đây oh ủa oh my god bên này là súng lửa súng phun lửa còn ở bên này là bóng hoa trời ơi thôi thôi sam à người ta bây giờ tôi á mà dùng cái bông hoa tôi đánh đánh đánh á thì chắc chắn á là mấy bạn sẽ nói tôi là không được đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa đúng như vậy không được sử dụng hoa bạn à mà mình phải sử dụng bằng súng phun lửa đúng rồi để tôi qua lấy súng phun lửa trời ơi phong sao ông cầm bông hoa ông tặng tôi mà mất súng lava chi vậy súng <laughs> vậy đây dùng súng phun lửa phun đó rồi bây giờ ui vậy là tí nữa là cái bức tường này nó sẽ bị cháy và nó sẽ cho mình qua bên kia hả sam phụ tôi đi sam bụng lửa đây trời ơi bây giờ tôi phải phun cái mặt tôi à đẹp Đúng như rồi. này mới sao phun vậy rồi phun đi mấy bạn ơi rồi được rồi được rồi được rồi nó đang cháy nè đang cháy được rồi nè ờ rồi mình qua bên kia đi sao bên kia thấy hơi kỳ kỳ nha ở bên Ai kia à? ôi từ từ ơi được rồi nè được rồi bây giờ mình dập lửa mình qua đi sam dập dập dập dập rồi rồi dập lửa dập lửa rồi đi qua kia ui cái gì vậy Oh my god Ủa Sammy sáu muối Ủa Sammy sáu muối Ủa sao lại có này rồi ơi <laughs> Sammy sáu muối nữa bạn ơi Ghê thiệt sự Trời Ủa vậy là bây giờ là mình phải đánh nhau với con này Để mình qua bên kia hay sao á Ờ nhưng mà không, sao không, không, không, Sao Tôi thấy bức hình bên này của bà Tôi nói rồi Cái đây mà nhà tù Cái đây là nhà tù Antifa đúng không Ông làm đúng không Ông ghét Ê. không nói tiếng đi chứ đúng không Hả? tôi thấy cái nhà tù bên này á Cái mặt của bà nhìn kỳ á Cái này là ờ, gì ta nữ hoàng Mona Lisa vậy không? Xinh đẹp mà sao ghép mặt tôi vô chi vậy ta? Nani? Ôi! Cả, cẩn thận nha, Đúng nha, cẩn thận dùng cuộc cháy nha, từ mình bắn ít đất thôi. Đó. Bắn nó luôn. Bắn nó đi. Ôi. Rồi nó chết mèo rồi. Ồ, trời ơi, ủa sao dễ quá ta? Tôi tưởng là nó tôi tưởng là nó nó phải quýnh lại tôi với bà chứ sao dễ vậy trời ơi tại vì nó phách nó tôi riêu tôi đánh ông chết luôn nó chiều đó tôi đánh ông à dạ. bạn không bạn không trời ơi Này nó đâu phách nó đâu phách sao bằng nó riêu được Trời ơi các bạn ơi, đúng thiệt là ngay cả quái vật sáu muối cũng không mạnh bằng Sam, không đáng không đáng sợ bằng Sam mẹ. À. Ôi mà bên này cho mình cái gì dạ. đây? Ui, cái búa nè. cái búa của Tho Ủa cho cái búa của Tho làm gì ừ. Ờ, tôi không biết nữa nhưng mà để tôi thử sử dụng cái búa này coi Đập thử coi nè Ui Wow cái búa này xịn nha Đào được nhiều ghê luôn á Đào nè Đào một lần được 3 lóc Thôi thôi Trời ơi đào một lần được ba lóc luôn nó giữ mấy tấm lại ừ. đặt ở nhà nè đẹp nè cái này trang trí nhà được ờ tôi tính là đem mấy cái này à, về tôi trang trí nhà bạn ơi tôi thấy mấy cái hình này đẹp nè à. <laughs> nhìn nó ấn tượng quá nhìn độc lạ quá mà độc lạ ôi à, <laughs> rồi đào ờ. tiếp nè đi qua bên kia coi ui cái tư tường này dày quá vậy ôi trời ông đào đây ông thấy hài không tôi thấy hài quá ui gì vậy ui Oh Ui my ấy. god, Sammy robot. Biết, wow. Sammy robot kìa. Thôi. Ê, nó lại mình hay gì vậy? Mình làm gì mà nó lại mình dữ vậy? Không, nó đang giơ tay nó quýnh mình nó Sam chứ không phải lại mình đâu. À mấy uh, mấy bạn Sammy robot đây mình tặng cho các bạn mấy cái hình đem <laughs> về nè <laughs> bạn bạn cho mình Đấy, qua được không làm kỷ niệm kỷ niệm làm kỷ niệm rồi đó hình như không cho các bạn ạ à. ok ok từ bây giờ tôi xem coi ừ. hay là bữa nào á tôi thử làm một video là xây nhà bằng à, <laughs> những bà lóc có khuôn mặt của Sam bạn ha đó mình xây hình ngôi nhà à. xây xong mà tôi sợ luôn phải tôi không nhận ra em nhìn cái này biết cha tôi luôn phải Ê, xong rồi tôi ở trong đây tôi quay qua bên nào tôi cũng thấy Sam hết trơn luôn nè em nhìn cái biết nhà ai luôn không à Ôi Sam ơi, tôi, biết sao tôi thấy cứ hơi sợ sợ Sao Sam tôi quay chỗ nào tôi cũng thấy bà nè Trời sợ quá Thôi đi sao? ra ngoài Tôi nhìn tôi còn sợ món gì không trời Ờ ở bên đây là mấy con robot này hình như là Ây da Ôi nó quýnh tôi Ôi ôi tôi tôi Để tôi bung ra Để tôi bung ra Ai sao bà không lựa tôi Ây da Cái gì vậy Sam sao bà phun tôi Trời ơi Sam bị báo quá bạn ơi trời ơi nó bị cần mà cho là cho cái, cái cho cái cái súng là tại tôi nhìn ông trời ơi bà này kỳ cục ghê á bắn vào nó đi sam bắn đi Ôi. tôi bắn à, à, Sammy robot hả nè Sammy robot fake nè trời ơi Ôi, tính ra Sammy robot yếu xìu ha bắn coi xíu chứ queo hết trơn rồi bạn ơi chứ sao không ơi đó sao uống sinh người tôi cháy hoài vậy ta kiểu à <laughs> à kiểu bà dặm cho lửa chi đây đây đây phun đi phun đi phun đi Ui, đằng, sau lưng còn một con robot to hơn nữa nè sam wow, wow. Ôi, con này dữ nha em bây giờ lấy mua đập nó coi ê nhưng mà nhưng mà hình ê ui ui nó qua kìa nó qua con con con này hơi bị khỏe mày, nha anh da con này con bị khỏe để tôi để tôi solo nó à muốn gì muốn gì ồ mấy bạn đang thấy là sammy robot khổng lồ với lại là sammy ờ, bé tí hon đang đánh nhau các bạn ơi đó để coi ai thắng nè à, tất nhiên là tôi thắng rồi muốn gì muốn gì trời sao mà tôi thấy sammy hung dữ á bạn ơi sammy cầm cái búa sammy quýnh nó luôn có khi nào mai này á tôi về mà tôi không uh, ờ, dưỡi sam không làm gì dưỡi sam cái sam cầm cái búa sam quýnh tôi luôn ta sao tôi thấy tương lai tôi đau khổ quá hey. ủa sam ơi sam ơi ủa xin xích queo rồi trời ơi sam ơi có vậy thôi trời ơi mình có cái súng mạnh sao mình không bắn tiền mình mình mình dùng mình dùng cái gì cái ờ, cái búa làm gì coi tôi nè tôi dùng cái búa thật ngon đập trời ơi rồi sao đó mình tiêu diệt cái là xong thôi ủa cái gì đây ui có một cái búa xịn hơn nè wow. gì đó, ở đây búa thường nè còn búa xịn là búa gì vậy ôi đâu đâu sao thử chọi cái, cái búa kia ra coi ui hai cái búa khác nhau nha búa lấp lánh búa không lấp lánh đó bạn hình như cái búa này xịn hơn nè để tôi để tôi đào thử coi coi đào ra ngoài nè chui ra ngoài ơi sam ơi ở bên này có mấy cái cầu thang có hình cái mặt Ủa, của bà nè cầu thang mặt tôi vậy gì đã mạnh vậy trời rồi <laughs> cái gì mà cầu thang cũng làm cái mặt tôi đâu vậy trời mặt ơi không đẹp lấy cái mặt sống sống sao mà tôi uh, chơi xong con map này cái là tôi sẽ bị ám ảnh với khuôn mặt của sam luôn các bạn ơi trời ơi trời hỏi lên đây coi Ồ. không những ông nha mấy thằng fan của anh cũng thấy sợ luôn á không ở trên này nhìn ngầu nè trên này nhìn ngầu nè đẹp nè wow. ông nhà qua cái sức mạnh của cái cái điều này à, cái, cái, cái cái cái cái này như thế nào thử ok bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của cái cây búa này mạnh hơn này nhá bạn nha test test thử nè đào thử nè hỡi ui Wow. Wow. Wow. Wow. Wow nó đào một phát một được quá trời luôn ghê dữ Đào đào thử này coi wow. Trời quá trời kinh nghiệm luôn Trời quá trời kinh nghiệm luôn Trời ơi kinh nghiệm chạy thì mình nè mấy bạn Xịn xịn Trời ơi trời đã đã đã Đây tôi để để để tôi đào bên đây luôn Đó đào hết luôn Tôi dắt mấy nghiệm đi chơi rồi phong ơi dắt kinh nghiệm đi chơi rồi thấy không đó. trời ơi quá Sành trời nha. kinh nghiệm luôn bạn ơi đó đào hết đào hết tôi đào hết luôn cái gì mà đào cái vậy nhìn thích quá à. kinh nghiệm nhiều cũng không xuể luôn sức mạnh của siêu nhân cao à. trời tôi đang nhìn mấy cái hạt xanh xanh nó bám vô người sam luôn sao siêu nhân cao biết hình ừ. chí chiếu bùm bùm bùm chí chiếu ghê ờ. ghê thôi được rồi bây giờ chúng ta đi qua bên kia để coi bên kia còn lại gì đây hay không biết khi nào tôi mới vượt thoát ra khỏi được cái ờ, nhà tù này nữa ờ, ok nhà tù mặt sammy đào nha chính xác Ôi. nhà tù tên như thế này nha cái bức tường này nó hơi xa nha nó hơi dài đó ui trời ơi đào nãy giờ ờ. chưa hết nữa nè trời cố lên cố lên cố lên Ôi, thôi được rồi được rồi đi qua đi qua trời ơi lắc quá lắc quá trời ơi nhiều kinh nghiệm quá lắc quá trời quá đất luôn bạn ơi mấy cái viên kinh nghiệm nó bám lên người mình luôn rồi à. rồi ông bao nhiêu vậy ông bao nhiêu kinh nghiệm vậy ông bao nhiêu tôi đang hai bảy kinh nghiệm nè đây từ từ để tôi lụm hết luôn đi chứ giờ nó nhiều kinh nghiệm quá à nó lắc máy luôn á lụm lụm lụm lụm lụm lụm đây quá trời kinh nghiệm thôi thôi thôi được rồi chưa đợi rồi, được rồi. ok mình mình đi qua đây trời trong người tôi nhiều đồ quá từ từ tôi dục bắt đầu đã bên đây là gì đây ta uhm bức tường tiếp theo Wow Bức tường Sammy cá mập Trời ơi dễ thương nè Bức này cũng dễ thương nè Sam Ờ cái đẹp nè giữ kỷ niệm mà Còn cái này dục nha Cái này dục <laughs> nha Từ nãy giờ Từ nãy Tôi đốt cho đây đây đây, đây, đây, đây. đố mày đố mày đó tiêu hủy những cái thứ xấu xí như này từ nãy giờ á tôi thấy cái nhà tù này á hình nào của sam cũng đẹp á có mỗi hai cái hình là xấu nhất à trời đúng rồi thấy ghê luôn à <laughs> ok khoan từ bức tường tiếp ờ. theo chúng ta sẽ phải thoát qua bằng cách nào đây để mình xem coi ở đây là nó có uh, mấy cái nút nè ê mình có bấm được không ấy hình như bấm không được Ê, không được cao, cao quá. mình lùn quá phong ơi dạ sao bên này là cái rương ô có cung tên nè mũi tên à, cung tên cung tên bên dưới này thì là bàn chế tạo ừ. ồ ủa làm bàn chế tạo để làm gì ta để từ để tôi tôi thử xem coi bây giờ chỗ ừ. này là tôi không bấm được nè các bạn ơi tại vì nó cao quá tôi sẽ dùng cung tên tôi bắn nha các bạn nha đó bắn nè ui nó rơi ở gì nè một cái que que lửa hả ồ oh. hả không, không cái que bình thường à còn bên này thì sao đây ấy không quay lại hơi u một viên kim cương à tôi hiểu rồi vậy là bây giờ mình sẽ chế cấp kim cương để mình đào qua bên kia bạn ơi ok được cái gì như này vậy? đây bắn vô cái này rồi lấy thêm viên kim cương nữa rồi cái trên cao nè ở ờ, cái trên cao khó nè hơi khó nha Ôi. Wow. Yeah, trúng rồi. Bắn, bắn hết vậy? ghê ông tôi là tôi hơi bị giỏi luôn tôi hơi bị thiện xạ luôn á đừng đùa đây bỏ cái cây này vô ủa mà khoan từ hình như hơi thiếu sao mày Thiếu gì vậy? Sao mà Thiếu que Ừ thiếu một cái que rồi Khoan từ có khi nào bên một trong hai này không Cái này có nè Cái này cũng có Cái kia Ủa Ủa vậy thiếu cái que rồi Đây không sao có tôi tôi mới bẻ nhìn cây à, rồi không Trời à, rồi, rồi. cảm ơn cảm ơn sam may quá có sam thôi là xong rồi đây giờ mình sẽ bỏ que vô đây sao? bỏ kim cương vô và chế tạo thành cái cúp rồi đi qua thôi let's go ok qua bên đây ủa bên đây là gì đây cái gì cái gì đổ thật chứ gì thế ghê vậy bên đây là một cái sàn màu đỏ nó có mấy cái bờ lóc màu xanh lá cây này là cái gì nè để tôi xem coi sammy ơi Bà nhìn thấy cái này bà thấy có gì không Không có giá À bên dưới là lava hả Trời ơi tôi ngờ con người ông vậy luôn á Phong Cận Tôi không tin được luôn á Ơi tôi giỡn tôi giỡn xíu mà Đây đây mấy cái đồ này mình vứt xuống bên dưới nha các bạn nha Tại vì luật chơi á là mình vừa qua bên nào á là mình phải bỏ lại đồ cũ bên đó Ok mình sẽ dục hết luôn đây, Còn mấy cái này ta? bên này á từ để để tôi xem bên bên này để phong nhảy xuống cho đây đây từ để phong lưu điểm hồi sinh đây nè nhảy xuống ấy vẫn là lava trời ơi trời, ơi Thôi, vậy dạ là nhiệm vụ của mình á là phải xem coi bên nào là là cái hố thật để mình nhảy xuống các bạn ơi cái này khó à nha từ để tôi xem để tôi ờ, xem để bây giờ ủa <laughs> cũng không phải luôn để, đây để tôi cho ông này gạo à chắc chắn là bên này bên này cho trời ơi thấy chưa xạo xạo xạo xạo nè à. Trời ơi trời Cái khó vậy còn hai bên nè Bây giờ hai mình cùng nhảy đi coi <laughs> ai ai thua ai thắng Ok thôi, rồi Sam bên kia tôi bên này Rồi cùng nhảy nè để coi ai đúng nè Ok mấy bạn rồi. nghĩ là Phong với Sam ai là người đúng nha ừ. Đây bên Sam hay bên Phong nha Ok chuẩn bị nè ừ. <laughs> ba hai một Nhảy ai à Ủa Tôi sai nữa rồi Trời, trời ơi chết queo luôn kìa Đúng rồi tôi đúng rồi Ôi yeah, yeah. Ủa bà bà bà bà có gì ạ Không biết tôi chưa mở rương xem cái gì á cúp hay cái gì á trời ôi trời ơi cái cúp kim cương siêu to luôn bạn ơi nhìn nè oh my god bự hơn người ông lúa phong cận trời ơi cái cúp này hơi bị bự luôn bạn ơi cò cò ở trời, bên này là cái hình khác của của của của, của Sam nè. Bên hình này thì là hình Sammy đang đội một cái con mực ở trên đầu đó. Trời hình này à, Sam đang đăng bút rồi đúng không? Đúng rồi, và cái con mực này là phong cẩn thận ấy bạn đó lý do tôi chụp là tại vì không cẩn tặng tôi cho bạn là chưa biết à. khoan từ rồi cái con mực tôi tặng bà bà để đâu rồi à tôi để à tôi để ở huế đó rồi tôi về tôi ngắm thiệt không thiệt không hay là làm mất rồi hay làm mất rồi Ủa, sao không mất được rồi trời ơi không có bông tôi để trong góc ờ, sao mà mất được để trong đúng, đúng cái bông luôn đi được rồi bây giờ tôi đào đi qua bên kia coi trời ui nhanh ôi cái cây này đào nhanh nha bạn nha cây này cái này <laughs> đào nhanh đào nhanh nha ok đào ở bên kia nhưng mà có điều đào Ê, từng lóc từng lóc vậy mệt quá à. à nhưng mà nó nhanh ông đào một lóc thôi ông đào một lóc dọc dạ, thôi đào tôi mỏi tay quá à. sao đào phụ tôi đi tay nhanh tôi cầm nè đó người phụ nữ lắc điền nè tao đào cho xem nè à. đào đi đào đi <laughs> đây đào tao đào tao đào không biết thế nào nữa không biết khi nào thì bọn mình mới thoát ra khỏi nhà tù nữa ờ, bạn ơi ờ, trời ơi bên trong này tối thui rồi nè ảnh cái mặt của tôi vậy không ơi tôi bắt đầu ám ảnh cái mặt tôi đó không ơi tôi sợ quá ôi ơi ờ, ủa quy đấy ủa quyên rồi yeah trời quyên rồi trời ơi mừng quá mấy bạn ơi Ai, cuối cùng thì bọn mình cũng đã thoát ra à. khỏi được cái nhà tù khuôn mặt của Sam rồi thiệt luôn tôi ám ảnh với khuôn mặt của Sam tôi cũng sợ luôn em cái tấm góc kia không tôi ám ảnh nhất kìa cái tấm trên đây nè ê, mọi người mọi người nhìn nè ở chỗ này là một cái cánh cổng được làm từ những bài lóc có khuôn mặt của Sam nè à, hay dữ ta trời ơi hơi bị hay luôn ok bạn ơi vậy là coi như bây giờ mình và Sam cũng đã hoàn thành xong vượt qua được cái map nhà tù khuôn mặt của Sam rồi đó thì bạn thấy video này có hay hay không hãy nhớ bình luận xuống cho mình biết nha và nếu như bạn bạn nào mà muốn mình làm ừ. tiếp tục là nhà tù khuôn mặt của mèo Simi nè hay là Mr Dịch hay là Siro hay là Kairon Kamui gì đó các bạn hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ làm nha còn bây giờ thì bọn mình sẽ thoát khỏi nhà tù này đây đi qua cánh cổng này là thoát rồi ok vậy nha bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha bye bye tạm biệt tạm biệt rồi đi đi đi đi sam ơi trời mệt quá về nhà tôi hello team, hello team